Có nhiều nghiên cứu khoa học về sự thành công chứng minh rằng trí thông minh và gen bẩm sinh không đóng vai trò chính trong việc cấu thành nên một đứa trẻ giỏi giang sau này. Vậy phải làm sao để con trở thành một người thành công? Tất cả những ai đã làm bố làm mẹ đều mơ ước con của mình sẽ trở thành một người thành công. Chúng ta làm mọi thứ cho con, từ việc mua đồ chơi, dành thời gian chơi với con, chọn cho con một ngôi trường tốt, giám sát việc học của con, mua máy tính xịn để con tiếp thu những kiến thức mới, nhưng rốt cuộc gen di truyền, số phận hay sự may mắn là điều khiến con bạn thành công hơn người. Dĩ nhiên, không có cha mẹ nào không muốn con mình thành công, giàu có và hạnh phúc, nhưng phải làm cách nào để đạt được những điều đó. Có nhiều nghiên cứu khoa học về sự thành công chứng minh rằng trí thông minh và gen bẩm sinh không đóng vai trò chính trong việc cấu thành nên một đứa trẻ giỏi giang sau này. Nhà kinh tế học Ham Hackman đã xác nhận điều này. Ông đã chứng minh rằng IQ gần như không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền. Tuy nhiên, quyết tâm, kiên trì và khả năng tương tác với những người xung quanh có thể thay đổi kết quả. Dưới đây chính là những điều mà các nhà khoa học khẳng định là nguyên nhân chính để tạo lên sự khác biệt của một đứa trẻ thành công sau này. một Khả năng giao tiếp Các nhà khoa học từ bang Pennsylvania và Đại học Duke đã tiến hành một nghiên cứu thú vị Họ đã theo dõi cuộc sống của 700 trẻ em Mỹ bắt đầu từ thời thơ ấu cho đến khi 20 năm tuổi để thấy mối liên hệ giữa các kỹ năng xã hội của chúng trong thời thơ ấu và mức độ thành công của chúng trong cuộc sống trưởng thành. Kết quả chỉ ra rằng những đứa trẻ giao tiếp tốt hơn đã có một cuộc sống lý tưởng hơn, chúng hoàn thành chặng đường học tập của mình một cách suôn sẻ, đỗ đại học và có một công việc tốt ở tuổi 25. Bọn trẻ hầu như không gặp vấn đề về mặt pháp luật, sai trái gì, Lý giải cho điều này có lẽ là vì những đứa trẻ phát triển giao tiếp xã hội hơn người khác sẽ tránh được những mâu thuẫn, xung đột, hiểu được cách thức để làm việc tốt cho người khác và tôn trọng những người xung quanh. Đây là những kỹ năng cực kỳ hữu ích trong cuộc sống. Ví dụ, ngay từ khi còn nhỏ, đứa trẻ giao tiếp tốt sẽ tìm cách chơi cùng các bạn thật vui vẻ thay vì đánh nhau, tranh giành đồ chơi. Điều này cũng có thể nhận thấy khá rõ ràng ở những nhà khoa học. Người có IQ rất cao nhưng chỉ làm chuyên môn, khó có thể làm lãnh đạo vì họ dè dặt, không giỏi trong giao tiếp ngoại giao. Rõ ràng cha mẹ cần phải xác định rằng một người thành công không phải là người chỉ giỏi chuyên môn, người thành công là người làm tốt công việc của mình, có một gia đình tốt, những mối quan hệ hài hòa, hỗ trợ tương tác lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ mọi cảm xúc. Chỉ khi ấy mới là người thành công thực sự, mà để được như vậy, kỹ năng giao tiếp là điều phải ưu tiên hàng đầu. 2. Sự quyết tâm Nhà tâm lý học và nhà văn nổi tiếng người Mỹ Angela Duckworth, tác giả của cuốn sách Sức mạnh của đam mê và sự kiên trì, cho rằng một trong những điều quan trọng nhất để thành công là niềm đam mê và kiên trì với các mục tiêu dài hạn. Cùng với nhóm nghiên cứu của mình, Duckworth đã dành nhiều năm để theo dõi các học viên của một học viện quân sự – Họ là những người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cùng theo đuổi một mục tiêu để trở thành một giáo viên và quản lý bán hàng. Mục tiêu của việc nghiên cứu là từ một xuất phát điểm như nhau, ai sẽ là người thành công hơn với những gì họ làm và tại sao. Sau tất cả, không phải chỉ số IQ cao hay sức khỏe tốt, những người thành công là những người kiên trì theo đuổi mục tiêu đề ra tới cùng. Theo các nhà tâm lý học, khả năng và tài năng bẩm sinh hầu như không ảnh hưởng đến những thành công của người đó khi trưởng thành. Chính quyết tâm và kiên trì mới là yếu tố mạnh nhất tạo nên thắng lợi. Với những việc nhỏ hơn trong cuộc sống, ta cũng có thể thấy những người quyết đoán, kiên định thường có được kết quả tốt hơn so với những người dù có bộ óc thiên tài nhưng lười biếng, vô tổ chức. 3. Tư duy sáng tạo Chính tư duy sáng tạo giúp chúng ta tìm ra cách thoát khỏi những tình huống dường như không thể